về ngành đăng kiểm nói riêng hay ngành giao thông vận tải nói chung là một ví dụ. Chiều 3 tháng 1 năm 2023, tại cuộc họp báo của chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, một giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ, không biết đọc và không biết viết. Hình ảnh ông Hồ Hữu Tài, giám đốc không biết chữ, Vị giám đốc này là ông Hồ Hữu Tài, 52 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D, có trụ sở tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp giám đốc không biết chữ này cũng không phải là hy hữu. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bà Thạch Thị Hoa, 38 tuổi là giám đốc công ty TTH, 13 năm tù về tội sản xuất hàng giả. Bà Thạch Thị Hoa là giám đốc không biết chữ, thành lập công ty để bán găng tay giả. Công ty này thu mua găng tay đã qua sử dụng, găng tay kém chất lượng, rồi làm giả bao bì của những thương hiệu nổi tiếng, đóng gói và tuồn ra thị trường. Lô hàng bị phát hiện trong vụ án của công ty TTH trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Ông Hồ Hữu Tài thì không tự thành lập doanh nghiệp, ông ta trở thành giám đốc là vì để đòi nợ. Ông Nguyễn Thành Phong, 42 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty An Phát, đơn vị chủ quản của trung tâm đăng kiểm 5017D. Trung tâm này thành lập và hoạt động từ năm 2019 đến khi bị đóng cửa vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, sau khi được thành lập do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hoạt động không suôn sẻ và dính vào nợ nần. Hình ảnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5017D. Ông Phong và ông Tài vốn có mối quan hệ thân thiết nên ông Phong đã mượn tiền của ông Tài rồi không có khả năng để trả nợ. Và để trừ nợ dần, ông Phong đã đưa ông Tài về làm giám đốc trung tâm 5017D. Ông Tài làm giám đốc trung tâm nhưng không phải là đăng kiểm viên, không phải là người chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động kiểm định của trung tâm. Ông cũng không ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật để bảo vệ môi trường cho xe cơ giới. Ông Tài chỉ quản lý về tài chính, quán xuyến các tài sản của trung tâm Công việc chính của ông là làm kinh doanh và sang lắp mặt bằng, cũng như các trung tâm đăng kiểm vi phạm khác. Trung tâm 5017D của Phong Tài nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm. Thông thường các trung tâm này đã dùng các thủ đoạn để bỏ qua lỗi vi phạm như cho thuê phụ tùng để qua mặt hệ thống đăng kiểm, thậm chí can thiệp vào hệ thống để thay đổi các thông số kỹ thuật, ví dụ như thông số về khí thải. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết tại buổi họp báo, hơn 70.000 phương tiện xe cơ giới đã được kiểm định theo cách làm luật, nghĩa là nhận tiền hối lộ để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện. Các trung tâm đăng kiểm vi phạm đã cấp khoảng 32.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hình ảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nhiều trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được thành lập và họ lập ra danh sách kiểm định viên giả để hợp thức hóa một số quy định về dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Câu hỏi là vai trò của cục đăng kiểm ở đâu? Vì sao lại để xảy ra những chuyện như thế này? Hay chính cục đăng kiểm và Bộ Giao thông Vận tải cũng dính chàm để cho qua? Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 43 người của các trung tâm này. Vụ án đăng kiểm xe cơ giới vẫn đang được mở rộng, khả năng sẽ phát hiện thêm nhiều trung tâm vi phạm khác trên cả nước.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 Hôm nay tác giả Đỗ Ngà đã gửi cho Thời báo chấm D một bài viết với tựa đề Ngành xây dựng Việt Nam mạng người rẻ rúng, nội dung như sau. Trước đây tôi từng làm việc trong ngành xây dựng và tôi đã quyết định bỏ nghề vì vấn đề bên trong của ngành này. Các nhà thầu vì tiết kiệm chi phí đã coi nhẹ trách nhiệm về an toàn lao động, không tuân thủ các quy định cần thiết khi thi công. Cứ mỗi lần chứng kiến những tai nạn liên quan đến tính mạng con người, mình cảm thấy bất lực và nản thực sự năm 2014 khi đang thi công cụm biệt thự cao cấp thuộc dự án Vinhome Central Park Tân Cảng ngay tại chân cầu Sài Gòn. Trong lúc thi công ép cọc vì không tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, dàn đối trọng hàng chục khối bê tông, mỗi khối nặng đến 5 tấn ngã nhào đè lên hai công nhân. Khi đó, phía chủ đầu tư tức Vinhomes đã cho phong tỏa toàn bộ hiện trường nội bất xuất ngoại bất nhập. Hình ảnh Vinhome Central Park Tân Cảng không biết có ai đã gọi cho công an phường và công an đã đến. Tuy nhiên bảo vệ không cho vào và mời công an ra về. Công an phường rất biết thân biết phận nên đã ngoan ngoãn ra về. Đợi đến nửa đêm, Vinh cho tháo dỡ hiện trường và dọn dẹp thật gọn gàng như không có chuyện gì xảy ra. Mọi vấn đề đền bù phía Vin tự thỏa thuận với gia đình nạn nhân và sau đó vụ này chìm nghiễm, gần như người ngoài không hề biết gì. Tại công trường Vinhome Central Park Tân Cảng, không chỉ xảy ra một vài vụ tai nạn đấy mà còn nhiều vụ bị điện giật chết người khác. Tuy nhiên tất cả đều được bịt rất gọn. Từ đó tôi có ấn tượng xấu với doanh nghiệp này, nó là doanh nghiệp tàn nhẫn. Lúc đấy công trình Landmark 81 cũng đang thi công phần móng do nhà thầu Cotecon thi công. Theo như tôi biết thì nhà thầu này làm ăn rất bài bản khâu an toàn lao động. Tuy nhiên công trình Landmark 81 không có tai tiếng gì về an toàn lao động không có nghĩa là không có tai nạn lao động. Làm trong ngành xây dựng tại Việt Nam tôi nhận ra một điều, những nhà thầu thường làm công tác an toàn lao động rất cẩu thả. Nguyên nhân là do họ phải nặng cho ra lợi nhuận vì vốn đầu tư bị phía chủ đầu tư và tư vấn giám sát gặm nhiều. Nếu không bôi trơn thì sẽ đứng ngoài lề cuộc chơi cho dù anh có năng lực tốt cỡ nào. Hình ảnh nhà thầu Cotecon, công trình Landmark 81. Để thắng thầu các công trình có vốn ngân sách thì phải biết luật chơi. Đó là chung chi với ban quản lý dự án để hai bên bắt tay nhau dựng nên một vở kịch đấu thầu. Trong đó nhà thầu được chọn trướng là nhân vật chính để dựng lên nhiều đối tượng chân gỗ miền Bắc gọi là quân xanh để đấu và cuối cùng điểm số thắng thầu luôn thuộc về nhà thầu đã được chọn. Có những công trình chưa mở thầu mà nhà thầu đã vội tập kết vật tư chuẩn bị cho công trình rất lộ liễu. Tôi từng làm công tác triển khai thi công nên tôi hiểu bản thân đề xuất giải pháp an toàn lao động cho công trường nhưng thường bị bác bỏ bởi nó tốn kém. Bản thân điều hành công trình trong tình trạng thiếu điều kiện an toàn làm cho mình rất căng thẳng và bất an. May mà thời tôi làm nghề này không để xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng. Dù rất chú ý an toàn lao động, nhưng doanh nghiệp không đầu tư thì bất lực, nản. Tôi không lạ gì những công trình vốn ngân sách, ba bên bắt tay nhau nên họ không làm theo nguyên tắc để công trình có chất lượng và an toàn trong thi công giám sát có thể làm lơn nếu chi cho họ tiền. Số tiền mua giám sát rẻ hơn nhiều so với số tiền đầu tư bài bản cho an toàn lao động. Khâu an toàn lao động bị coi thường là bởi tính đặc thù của ngành xây dựng Việt Nam. Thực tế nhà thầu phải xuất ra rất nhiều chi phí ngoài lệ mới kiếm được dự án, chi cho đại diện chủ đầu tư, chi cho tư vấn giám sát và tất nhiên nhà thầu phải cắt giảm gì đó trong quá trình thi công để trả tiền cho nhóm chuột kia. Có thể nói, trong 100 nhà thầu thì chắc chỉ vài nhà thầu đầu tư bài bản cho an toàn lao động. Thực trạng ngành xây dựng Việt Nam nó thế, nên tôi đã quyết định bỏ nghề này từ nhiều năm nay bởi tôi thấy tính mạng con người sao rẻ quá. Hình ảnh giải cứu em bé 10 tuổi bị lọt lỗ cọc. Vụ em bé 10 tuổi lọt lỗ cọc tại Đồng Tháp là một tai nạn thương tâm, chắc sẽ không còn hy vọng gì nữa. Lỗi lớn nhất là do thầu không hề rào chắn kỹ phạm vi công trường Ai đã cặp mất rào chắn an toàn đó để trẻ con phải trả giá? Tôi tin rằng đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát không thể nào không ăn chút gì trong hàng rào đó. Bản chất ngành xây dựng Việt Nam nó là thế. Cần phải trừng trị thích đáng nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã xem nhẹ tính mạng con người. Tuy nhiên, để mọi nhà thầu ý thức cao về an toàn lao động trong thi công thì không thể vì ngành này nó mục nát theo chế độ.